chào anh em nhé đấy thì quay trở lại cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu anh em một cái sản phẩm đồ bịp đây là cái hàng thửa của công ty chúng tôi chỉ duy nhất có 10 cái bộ sản phẩm này thôi và cái sản phẩm đồ bịp này là cái sản phẩm đồ bịp về đánh bầu cua và tài xỉu em nhé thì như trước đây hoặc những cái video trước đây của công ty tôi đã ra mắt và giới thiệu trên thị trường về những cái sản phẩm đồ bịp đánh bầu cua và cái đồ bịp đánh tài xỉu là những cái bộ hột báo dung bộ hột nghiêng tài bộ hột nghiêng xỉu bộ hột bảo hay bộ hột bão đấy thì đấy là về những bộ hột tài xỉu qua những chiếc chắn đĩa khiển nắp âm dương nắp hai chiều nắp camera về trên đồ bị về bầu cua là có những cái bộ hột báo dung ấy hay là những cái nắp camera tàng hình đấy là những cái sản phẩm đồ bị có tang và bắt buộc mình phải luồn vào sân chơi thì mình mới đánh bịp được thì như em đã thấy trong cái thời buổi hiện nay thì rất là khó khăn khi anh em muốn đến sòng đến sới đến sân chơi về cái bộ môn đánh bầu cua và cái bộ môn đánh tài xỉu mà anh em đi đánh thì anh em tay em thì chắc chắn anh em không luồn cái đồ bị vào em đánh được rồi thì anh em hãy xem hết cái video của tôi ngày hôm nay để tôi giới thiệu anh em hai cái dòng sản phẩm đồ bịp sẽ qua mặt mọi sân chơi sòng sòng sới nó sẽ qua mặt mọi thầy thợ đấy đấy chính là chiếc cái máy nghe hột chơi bầu cua và cái máy nghe hột chơi tài xỉu anh em nhá đấy thì cái máy nghe nó có chức năng và nhiệm vụ như thế nào đấy thì mình chỉ cần đến sân chơi mình mang một cái máy vào sân chơi và mình ngồi trong phạm vi bán kính là 3 mét đổ lại thôi đấy một vài ba tay đánh đầu tiên anh em bật máy khởi động để nó máy nghe nó phân tích sau khi nó nghe phân tích được rồi nó sẽ chuyển sang chế độ bao dung và sẽ báo cho anh biết có con gì hoặc là có tài hay có xỉu để anh em mình đánh em nhá thì sau đây tôi sẽ phát tôi sẽ xét test với cái sản phẩm đồ bịp đánh tài xỉu trước và sau đó tôi sẽ test với cái sản phẩm đồ bịp đánh bầu cua ấy thì tôi đã chuẩn bị sẵn là những con hột ở đây cốc múc muối và cái nắp cái đĩa để quay video giới thiệu anh em thì chứng minh là đồ quay video là đồ xanh chín đồ chợ thì tôi sẽ thả những con hột này vào cái cốc nước muối này nhá đấy cơ hột nào nổi thì chắc chắn đó sẽ là những bộ hột trợ rồi đấy thì tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột để quay video cho anh em để giới thiệu về độ chuẩn xác của cái máy nghe này cách chơi cách sử dụng thì rất là đơn giản thôi người mới chơi người mới vào vấp đều có thể đánh được anh em nhé đấy tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột tôi sẽ lau khô đi tôi lau sẽ lau khô bột này đi và sau đó tôi sẽ thử cục hít đây gọi là thanh âm châm thì anh em trên màn hình này đây là cái thanh nam châm rất là mạnh em nhá đấy nếu thử qua cái đồ này qua những con hột nó đồ bịt nó hít chặt lại đồ thường đồ chọn sẽ không hít em nhá tôi thử luôn cho anh em này đấy cái sản phẩm đồ bịt này là sản phẩm anh em tôi xin nhắc lại anh em là chỉ duy nhất độc quyền công ty có thôi và cái số lượng máy chỉ có 10 máy em lưu ý nhá em chưa hoàn toàn là đồ bình thường luôn thử lên chiếc đĩa cho anh em này đấy em nhìn chưa 100 trăm không hít nên sẽ nắp cũng vậy này em chưa Đấy, và bước cuối cùng trong việc chứng minh là đồ quay video là đồ xanh chín đồ chợ thì tôi sẽ so đèn qua chiếc điện thoại em nhé đây em nhìn này hoàn toàn xoay xuyên luôn hoàn toàn xoay xuyên luôn đấy đến quân hột này cứ vào sòng vào sới vào sân chơi nhá hột nào trắng tinh như hột anh em nhìn trên màn hình này thì nên chơi và nên sử dụng còn hột nào đen xì và đục ngầu thì không nên chơi và không nên sử dụng em nhá đấy em nhìn chưa hoàn toàn trắng tinh luôn đấy ba hột trắng tinh em mình chưa đấy thì các bước thử hột đã xong sau đây vào cái cách thức sử dụng và tôi sẽ giới thiệu về cái nguyên lý hoạt động của cái máy nghe này để em mình nắm rõ hơn em nhá. thì đây là cái máy nghe đánh tài xỉu của em nhá. đấy rất là nhỏ gọn đã được công ty tôi ngụy trang trực tiếp những cái chiếc điện thoại trắng đen để khi mình đánh anh em không bị nghi ngờ hay phát hiện và khi em đã mang được túi tiền ra về không ai nghi ngờ là anh em sử dụng sản phẩm đồ bịp hiện đại như vậy em nhé đấy thì cái máy nghe này anh em mang vào sân chơi sóng sới anh em bật máy khởi động đấy một đến ba tay đánh đầu tiên em bật máy nó sẽ để chế độ phân tích nó sẽ nghe cái tiếng quân hột tài xỉu vì mỗi mặt của một hột tài xỉu ấy là mặt nhất mặt nhị mặt tam mặt tứ mặt ngũ mặt nục đấy khi nó rơi xuống đĩa nó sẽ tạo ra những âm thanh khác nhau mà mình không thể nghe được tay thường thì không thể nào nghe được nhưng qua một cái chiếc máy này nó đã gắn được cái chip xử lý nghe tất cả các cái quân hột của những bề mặt hột tài xỉu khi nó rơi xuống đĩa nó đã phân tích được rồi đấy thì nó sẽ chuyển sang chế độ bao dung và sẽ báo cho em biết trực tiếp biết có tài hay có xỉu để mình đánh em nhé và độ chuẩn xác của cái máy báo này là trong vòng 90 phần trăm là độ chuẩn xác em nhé đấy những tiếng nào không rung không chắc chắn thì em đánh còn tiếng nào nó rung chắc chắn thì em đánh và anh em mình có thắc mắc hay câu hỏi ấy, là cái máy này khi nó vào sân chơi có nhiều tiếng ồn hoặc là cái tiếng âm thanh nó phát ra thì nó có máy có bị ảnh hưởng không và tôi xin trả lời anh em là máy này nó bao trúng tiếng ồn và nó chỉ nghe cái tiếng âm thanh của cái quân hột tài xỉu nó phát ra đấy khi nó rơi xuống đĩa và anh em làm sao em ngồi trong phạm vi bán kính 3 mét là được em nhé thì sau đây tôi sẽ dưới thức tôi sẽ là tay em tôi sẽ đánh qua một vài cái đánh để em thấy được cái độ chuẩn xác của nó và tôi xin anh em chú ý một điều là cái máy này rất thích hợp cho anh em đi đánh làm tay con tay em và có thể đánh trên mọi sân chơi sòng sới được chứ không phải như sản phẩm đồ bịp có tang trước đây là mình phải đến một sân chơi sòng sới đó mình nguồn đồ bịp mình mới đánh được em nhá tôi bật máy và tôi đánh luôn cho anh em này em lưu ý một ba tiếng đánh đầu tiên để máy nó phân tích nhá nó đang ở chế độ phân tích thì nó chưa báo dung được tôi mở anh em xem tiếng đầu này tài này mở tiếp cho anh em này xỉu này mở tiếp cho anh em tiếng thứ ba này đấy tài em nhá đấy thì sau 3 tiếng thì máy nó sẽ chuyển sang chế độ báo dung và sẽ báo trực tiếp cho biết có tài hay có xỉu một cách chuẩn xác em nhá kết luôn cho anh em này đấy sóc mạnh sóc nhẹ không quan trọng anh em nhé, đấy tiếng này máy báo tôi biết chắc chắn là có tài nhá mở nắp là có tài này có tài nhá ba năm sáu mười bốn điểm tài đấy rất là chuẩn xác test tiếp cho anh em nhé đấy khi mình để mình sóc xong ấy mình để 1 đến 3 giây khi quân hột không nhảy máy nó nghe hột tài xỉu này nó nghe và phân tích những tiếng nào không rung thì em không đánh nhá những tiếng này máy nó không rung thì không đánh tôi sẽ mở cho anh em xem này tài nhá hai bốn năm đấy như chắc chắn tiếng này thì máy báo tôi biết là có xỉu rồi em nhá khẳng định tiếng này là có xỉu này mở này có xỉu em nhá 122 5 điểm xỉu đấy máy báo rất là chuẩn xác đấy con này chắc chắn ra tài em nhá rất là nhanh luôn đấy mở nắp cái này là có tài này có tài em nhá 663 đấy 15 điểm tài thì khi quay video cho anh em ấy tôi cầm cái chiếc máy nghe trên tay để em cùng nhìn cùng nhận biết đó là cái chiếc máy nghe hột đánh tài xỉu còn sau này khi em có đã sản phẩm này về em đánh ấy thì anh em hãy nhét vào trong người phần nào cảm nhận tốt nhất cái nhịp nghe và nhịp rung và trong phạm vi 3 mét thì anh em mình để em nhá kết tiếp cho em một vài tay đánh nữa này ấy tiếng này chắc chắn em 100 trăm là có tài nhá ấy thu tha sao bờ về cái bộ môn đánh tài xỉu thì em có sản phẩm đồ bịp hiện đại không tang của bên công ty chúng tôi thì em sẽ về bờ và em sẽ kiếm rất nhiều tiền trên cái bộ môn đánh tài xỉu này nhá mở nắp là có tài này có tài em nhá 246 12 điểm tài tiếp tiếp cho anh em tiếng nữa em nhá đấy như tiếng này thì máy nó không rung đấy không rung thì nó chưa nghe là không đánh em nhá và tôi sẽ kết thúc cái màn giới thiệu đồ về tài xỉu và sau đó tôi sẽ đặt test về cái đồ đánh bầu cua đây xỉu em nhá tôi tắt máy báo đi này đấy thì sau đây tôi sẽ test về cái đồ đánh tài xỉu à đánh bầu cua thì chứng minh là đồ quay video đồ xanh chín thì tôi sẽ lấy ngẫu nhiên bao để quay video cho anh em em nhá đấy thì sau khi quay xong video trong trên cái bộ quân hột này tôi sẽ bóc nát ra để chứng minh là đồ quay video là đồ chọn đồ xanh chín này nhá đây em trên màn hình này đây là cái thanh nam châm thử lại em lần nữa này chứng minh là đồ quay video là đồ xanh chín đồ chợ em chưa hoàn toàn không hít luôn đấy tí xong tôi bóc luôn cái bộ hộp ra anh em nhé thấy chưa bát này hoàn toàn không hít đấy các bước thử hột đã xong rồi cách thức sử dụng của cái máy nghe hột chơi bầu cua này thì cũng tương tự như cái máy nghe hột đánh tài xỉu thôi công ty chúng tôi đã ngụy trang trực tiếp vào những chiếc điện thoại để khi đánh không bị nghi ngờ phát hiện gì nhá đấy thì anh em mang cái máy nghe vào sân chơi sòng sới về cái môn đánh bầu cua em bật máy khởi động một đến ba tay đánh đầu tiên anh em để máy nó chuyển sang chế độ phân tích đấy thì sau khi nó nghe nó phân tích được rồi thì nó sẽ báo trực tiếp đến con gì để em đánh em nhá đấy thì tất cả các loại hột bầu cua được làm từ chất liệu như hột xốp hột gỗ hột giấy hột nhựa ấy máy nó đều nghe phân tích được chỉ một vài ba tay đánh đầu tiên thôi em nhá tôi sẽ bật máy và test luôn cho anh em này đấy ba tay đánh đầu tiên tôi chưa đánh nhá vì máy đang ở chế độ phân tích mở cho anh em này hai cá và một bầu đấy mở tiếp tiếng thứ hai này hai gà và một nai đấy mở tiếp tiếng thứ ba nhé đấy thì máy nó chuyển sang chế độ bao dung đấy từ tiếng thứ tư đi máy nó sẽ bao dung tôi biết có con gì đấy như tiếng này chắc chắn là máy báo tôi biết có con gà nhá đây chắc chắn là máy báo là có con gà này em cùng xem tôi mở này có gà nhá hai gà và một cá đánh một được hai đấy rất là chuẩn xác đấy anh em để máy nó nghe phân tích 1 đến 3 giây nhá tiếng tiếp theo này thì máy nghe và báo tôi biết là có con nai em nhá đây chắc chắn là có con nai này có nai em nhá một nai một gà một tôm đấy rất chuẩn xác luôn test tiếp cho anh em này đấy như tiếng này thì máy nghe chưa nghe mà không ván này không dung thì em không đánh em nhá mở cho em xem này đấy cá cua gà ấy con này chắc chắn là dung có con tôm rồi chắc chắn là dung có con tôm nhá một trăm trăm con tôm này mở này có tôm em nhá một tôm và hai nai đấy rất là chuẩn và cắt kỷ niệm tiếng cuối cùng em nhá đấy như tiếng cuối cùng này máy nghe báo tôi biết là có con gà nhé chắc chắn tiếng cuối cùng là có con gà này đây chắc chắn em nhìn nhá có con gà này có gà nhá hai gà vào cá đấy đánh một được hai tôi tắt cái máy báo đi này ấy thì sau đây tôi sẽ bóc nát cái bộ hột này ra nhé Kiểm chứng và chứng minh là đồ quay video là đồ chọn đồ xanh chín Thì anh em đã thấy cách thức sử dụng cũng như độ chuẩn xác của hai cái sản phẩm đồ bịp này Và hai sản phẩm đồ bịp này thì nói chung là anh em mình mới chơi mới va bóc hay là những anh em mình đã đánh lâu năm đều có thể đánh được trên hai cái dòng sản phẩm đồ bịp mới nhất của công ty chúng tôi Đấy Tôi bóc hộp thứ hai này Anh em chưa Hoàn toàn là đồ chợ luôn Đấy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 qua trực tiếp cơ sở càng đó để mua đồ về đánh còn anh em nào xa không có thời gian qua cơ sở càng để mua đồ ấy thì công ty chúng tôi có trách nhiệm là gửi những sản phẩm đồ bịp này qua đường bộ, tàu xe hay đường bưu điện em thuận tiện nhận đồ bịp vào đâu là công ty tôi sẽ gửi đó anh em để anh em có những dòng thiết bị đồ bịp hiện đại này em về em đánh em đó. thì anh em lưu ý là nhà đồ bịp này chỉ còn 10 bộ duy nhất em đó. đấy anh em nhanh tay thì em có em đó. ấy thì ngoài những đồ chơi đồ bịp hiện đại về tài xỉu và bầu cu cộng ra đấy công ty chúng tôi cung cấp tất cả những thiết bị gian lận đồ chơi đồ bịp cao cấp khác như là đồ bịp về sóc đĩa bài lá chip gà hay là cung cấp những cái bản hack khi đánh trên máy mình về game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa hay là công công cung cấp những công thức quy luật đánh trên trực tiếp trên máy người ta về các bản game bầu cua tài xỉu sóc đĩa và những cái phần mềm hack game tài xỉu game go 88 game sunwin đấy em cần bất cứ những phần mềm hay công nghệ đồ bịp nào thì hãy liên hệ cho chúng tôi nhé thì thời lượng video bạn tôi xin kết thúc video tại đây xin chào tất cả anh em